thì phải tập thêm Bố chào Min Min chào các bạn nào ờ, Sáng nay à, Min à, được bố mẹ cho đi tập thể dục buổi sáng Một buổi sáng mùa hè Rồi bây giờ là bài tập khởi động đâu <laughs> mới làm được giống mẹ đấy Đúng chưa à chạy tại chỗ nào để tay như này để tay như này chạy tại chỗ nhiều con lắm nào đây là mình đã tập bằng ờ, các ờ, nhá Để xong bài khởi động rồi nhá bây giờ ở kia có rất nhiều các bài tập chạy bộ tập tay tập chân đi nào ơi con khỏe thế ôi thức lâu thế tôi khỏe quá à cái này là con ốc con ốc của bập bênh đấy con ốc con ốc vít để giữ sắt ấy chứ không phải con ốc để ăn đâu cứ từ từ con đây tập mệt rồi nữa bao nhiêu trò còn đá bóng nhỉ giờ về ăn được hai bát cháo không